76 boy represent Seth and Cody. Em chỉ cần one shot trong phút chót làm anh đánh rơi con tim Không thể để thiếu sót Nếu như thế thì là xong phim In my dream anh nhìn thấy người bạn đời Ôi chết mực vì nụ cười em rằng ngời Có bao nhiêu đêm tối nào nhớ thu Baby you so sweet, so sweet Là em đô là xích bên trong khung hình Còn đá lông nheo khiến cho tim mình rung rinh Với đẹp trên môi là em cười lung linh Cùng hội chị em đụng đa đụng đỉnh Nghĩ mà mới thấy ba má em cũng lĩnh Vì họ có một sản phẩm vừa xịn vừa xinh Và giờ thì anh bỏ qua suy tính Làm sao để gọi cho em một khi thích Quanh em bad boy nhiều chi chít bất em là sâu kích trong từng chi tiết Damn, cơ độ em là bài toán khó thì sẽ giải nó như mấy đứa trường chuyên Chuyện xa vời thì không dám nói Nhưng mà sẽ trả lời tình em babe, sweetie babe Anh còn chưa biết tên em là gì, tên là gì Chưa bao giờ anh nghĩ rằng em đã lọt vào mắt